Kyron nè, mèo Simmy, anh Mít tới dịch, Timmy và muối bạn ơi. Đó, ở đây tổng cộng là đang có 7 thành viên của Hero Team nha, còn một người nữa thì à, đó là ai thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết nha. À, thôi khỏi đi, khỏi bình luận đi, mình nói thẳng luôn nè. Đó chính là thiếu anh Siro bạn ơi, các bạn biết sao không? Bởi vì là anh Siro ảnh lười quá, ảnh không chịu quay video bạn ơi. Anh Siro ảnh gọi là ảnh đi ngủ mất tiêu rồi. Cho nên là không ai quay video phụ mình hết bực bội ghê luôn á bởi vậy cho nên là bây giờ chỉ còn có 7 thành viên thôi trời thiếu một người tiếc ghê các bạn ha ơ nhưng mà không không sao không sao dù gì thì cũng có 7 người mà cũng khá là đông rồi đúng không nào ok thì hôm nay mình đã mời các thành viên của hero team vào trong đây và quay minecraft cùng với mình đây và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè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 rồi ok anh em ơi, mình đã tắt mic rồi nè <laughs> Ok anh em, thì các bạn cũng biết tính của mình mà đúng không? Đâu có thể nào mà mình mọi mời mọi người vào trong đây chơi Minecraft mà chơi game bình thường được đúng không anh em? Trời ơi, mình là phong cận siêu chon của Hero Team mà đúng không nào? Đó, thì mấy bạn biết là hôm nay chúng ta sẽ làm gì đúng không? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chon Hero Team mấy bạn ơi <laughs> À, cái video chon lần trước của mình á là mình biết hình anh da đen mình chon các thành viên của hero team và có rất là nhiều người bạn thích xem cái clip đó luôn cho nên là mình cảm thấy khá là vui cho nên là hôm nay mình quyết định mình sẽ tiếp tục chon tiếp nha anh em trời ơi chon vui như vậy mà nghĩ sao mà không chon tiếp đúng không các bạn đó ok ok thì hôm nay chúng ta sẽ chon bằng cách nào đây mình sẽ cho các bạn xem nha đây chỉ cần gọi là đếm một hai ba là mình sẽ biến hình nè một hai biến hình bùm đó mấy bạn thấy gì chưa thấy gì chưa <laughs> đây xin giới thiệu các bạn mình đã biến thành ma sói nữa bạn ơi đó đây chính là con ma sói nè nhìn kinh dị chưa hãy nhìn hàm răng của nó đi cái hàm răng này á ha mà cắn cái đầu dịch cái thôi là dịch đứt đầu luôn bạn ơi trời ơi ồ cái cái hàm răng của con ma sói thật là kinh dị bạn ơi ok ok thì bạn biết hôm nay mình sẽ làm gì không Hôm nay mình sẽ gọi là hóa thân thành ma sói Để mình đi chon các thành viên của Hero Team mấy bạn ơi Đó Rồi Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là hóa thân thành ma sói khiên hòm nha anh em Đó Hợp lý không? Hợp lý không? <laughs> ok rồi Không nói nhiều nữa Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thôi nào bạn ơi Let's go Let's go đi thôi One hour later rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài đây mình bọc giường lại nha anh em Đó bọc giường lại nè Bọc lại một chút ít thôi không cần bọc nhiều đâu Ui tim màu xanh dương kế bên nhà mình đó bạn ơi Tim màu xanh dương là ai vậy ta Ồ, oh, tim màu xanh dương là mèo Simmy các bạn ơi à, <laughs> Mèo Simmy hả? Kỳ này bà chết tôi Chúng ta cùng nhau đặt bài lóc qua bên nhà mèo Simmy nha Ê nhưng mà khoan, mình phải đổi là skin bình thường đã Không thôi mèo Simmy mà thấy mình là lộ hết Mình phải đổi là skin bình thường đã Ok ok rồi Bây giờ bắt đầu qua nhà của Simmy nè Mình sẽ gọi là tiêu diệt Simmy trước nha bạn Mấy trận trước là mình nhường cho Simmy gọi là gọi là sống cuối cùng Cho nên là lần này mình sẽ giết đầu tiên <laughs> Ok ok Đặt lóc đi qua, đặt lóc đi qua Ok qua tới nơi nè các bạn ơi Rồi Ui, Simmy đã đặt sẵn đường cho mình đi qua luôn rồi anh em ơi <laughs> Bây giờ chúng ta cùng nhau hóa phép thành ma sói thôi Ơi Bùm, ma sói xuất hiện đây Chúng ta cùng nhau chạy qua nhà Simmy nào Rồi ok, giờ qua nhà Simmy nào các bạn ơi à, Phép, bật, bật, bật mic lên đã Bật mic lên, ok à, Hello Simmy à, hello simmy ta chính là ma sói phong cận tv đây ngươi có sợ ta không hả dạ dạ dạ sợ dạ em sợ anh ơi thay em em mới mới mới mới mới để nhà đây à anh giết em còn gì đâu anh ơi ngươi mau mau vào trong đó gom hết vàng bạc đá quý đồ cái kiểu đem ờ, liền cho ta nhanh lên dạ. nhanh lên dạ anh ơi em còn đúng một cục vàng à giờ sao đâu anh? đâu đâu cái gì có một cục á có một cục vàng thôi á lão thiệt một cục vàng nè một cục vàng nè té chết luôn đi rồi ok đập giường luôn bạn ơi đập giường luôn không tha luôn nha ok đập giường nè đập giường nè đập giường đập giường đập giường à xuất hiện lại kìa xuất hiện lại kìa nè đánh cho chết nè chết nè chết nè ai da gì mà ai da ok đập giường đập giường ơi mình bị hiệu ứng chậm rồi các bạn ơi trời ơi đập giường lâu quá đập ra đập ra cố lên rồi ok người đầu tiên bị tiêu diệt là simmy nha ờ simmy xuất hiện lại kìa à, mà sói đây chạy hả <laughs> chạy ra cho phát chạy ra cho phát đứng lại à, simmy nè rồi rơi xuống dưới luôn các bạn ơi <laughs> Nhìn thấy ma sói một cái là sợ liền Làm sao mà dám giết mình đúng không Trời ơi Ma sói nhìn kinh dị thế này mà Ok ok Bây giờ mình à, vào, vào trong nhà nè Mình sẽ mua cho mình à, táo vàng các bạn ơi Mua táo vàng nha Ok ok mua táo vàng nè Rồi mua thật nhiều táo vàng luôn Rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là ăn táo vàng Sau đó là sẽ qua bên uh, à, mid để gọi là lụm rồi nha anh em Mình qua bên mid mình gặp ai là mình sẽ giết chết người đó luôn Bởi vì là mình là ma sói mà Mình sẽ được búp sức mạnh cực kỳ cao luôn các bạn ơi Ok <laughs> Ok rồi Đặt đặt đặt lóc Đặt lóc qua bên mid các bạn ơi à, Đặt lóc nha Rồi ok qua mid thôi bạn ơi Không biết có ai qua đây lụm emerald chưa ta Trời ơi ai mà dám lụm emerald của ta là ta sẽ cắn chết người đó luôn á Trời ơi à, trời Ok ok uhm, Nhìn cái bộ skin ma sói này nhìn đúng ngầu luôn anh <laughs> em Ok Ui hình như là bên đây là team đen với team xám nè team đen team xám mà team của ai ta Kairon và Sammy bạn ơi ồ oh, Kairon với Sammy hả bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ qua bên đó mình giết Sammy với bạn ờ ừ, ừ. ui à! hai người đang quýnh nhau các bạn ơi à Kairon bóng cận hả hello Kairon dạ ui rồi trời tính ra tôi chưa kịp cuối năm cái nào ông té luôn á <laughs> ok ok rồi à, hello sammy ta là ma sói phong cận đây Ủa mấy bạn ơi tính ra mình chưa kịp làm gì nó Xong nó nó chạy đi mất tiêu luôn anh em ơi Ok rồi chạy đi đúng không Chạy đi tao đập giường ngươi luôn Sam ơi Sam Ôi, cái gì chạy. mà sao mới chạy qua nhà mình vậy cái, chạy cái... mất tiêu luôn bạn ơi chạy mất tiêu luôn hỏi <laughs> cậy chạy vậy đúng không chạy thì ta đập vừa ngươi luôn trời ơi ok ờ. à, ờ cái gì anh dịch à anh dịch láo anh dịch tim màu vàng đúng không ồ anh dịch dám bắn mình đó bạn ơi trời anh dịch gan rồi anh dịch chưa nghe danh ma sói phong cận tivi nữa bạn ơi anh dịch gan lắm hai từ mình phải phá giường xong đã rồi mình qua mình giết anh dịch luôn nha ok phá được giường rồi nè bây giờ là qua bên nhà Kairon tìm tìm Sammy các bạn ơi ui ui nguyên cái hố luôn xém té xém té <laughs> ok ui Caron kìa hello Caron tôi đập vào ông luôn ui bạn ơi từ từ mà đây từ từ mà đây mà sói nè tụi mình cắn nè cắn nè chết đi <laughs> Rồi các bạn ơi làm sao giết ma sói được Bởi vì con ma sói nó sẽ được búp sức mạnh cực kỳ cao luôn anh em ơi <laughs> Ok Ủa team màu này là của ai vậy Timmy hả Trời ơi tim của Timmy là tim màu trắng các bạn ơi Trời lắp bằng gọi là emerald luôn Ôi à, cái này là gì Trời nó có kiếm kim cương các bạn ơi Chạy chạy chạy Trời trời trời, trời các bạn ơi <laughs> Timmy nó xài kiếm kim cương luôn rồi Vãi đâu thiệt Ôi thôi thôi thôi Từ từ tí nữa mình giết Timmy sau Trời ơi mình vừa chạy qua thấy nó cầm cái kiếm kim cương là thấy sợ sợ rồi đó Ok lụm emerald Bây giờ mình cũng phải về mua kiếm kim cương mới được Về mua kiếm kim cương các bạn ơi Mua kiếm kim cương để còn qua giết nó nữa Trời ơi trời Bấm vào đây nè Bây giờ mình sẽ mua cho mình kiếm kim cương các bạn ơi Nãy mình thấy Timmy xài kiếm kim cương là mình thấy sợ sợ <laughs> rồi đó Bây giờ mình phải mua kiếm kim cương luôn nha Ok ok Rồi thôi Bây giờ mình không cần đổi skin nữa đâu Mình sẽ dùng skin ma sói luôn Mình gặp ai là mình giết người đó Để cho mình được búp sức mạnh nha anh em đó, Dùng skin ma sói thì mình sẽ được búp sức mạnh cực kỳ mạnh luôn nha Ui Tim xanh lá cây là ai vậy ta ca mui ca mui Ok ok chờ ca mui chạy qua đây xong mình giết ca mui bạn ơi ca mui đang đặt vlog kìa hello ca mui <laughs> ca mui vừa đang đặt rồi mà lóc cái mình đánh ca mui cái ca mui rơi luôn bạn ơi ok ok ok qua nhà ca mui qua nhà ca mui giờ mình sẽ qua đây mình giết chị ca mui nha đổi mục tiêu đổi mục tiêu giờ mình sẽ giết uh, ca mui trước ca mui hello ca mui ca mui nè ca mui ca mui ca mui ủa ca mui nè chết đi ok ăn táo kim cương ăn táo kim cương vô rồi đập đập đập nhà đập nhà bạn ơi đập nhà ok chết nè hả ma sói cắn người nè đứng lại ai ăn nghe còn có miếng máu à chạy chạy bạn ơi còn miếng máu à <laughs> chạy chạy chạy ngon qua đây ngon qua đây nè camui ơi à, thái cả thái cả thái cả thái cả thái cả thái cả qua đây qua đây qua đây qua đây ừ, à, cắn nè chạy chạy chạy chạy cắn nè ủa làm sao quýnh em được bởi vì là em được bóp giáp rồi chạy vòng vòng hả chạy chạy đứng lại <laughs> trời ba cá mui mới chạy vòng vòng hoài các bạn ơi chạy vòng vòng nè <laughs> ok ok mong ca mui sẽ yên nghỉ đã bị hạ gục bởi phong cận tivi yeah, chết view luôn bạn ơi <laughs> ok rồi tim ôi tim màu tím nè tim màu tím tim qua vậy ui tim siro bạn ơi ui không xong không xong rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy âm siro với ông dịch là phải chờ giết cuối bạn ơi để mình lên lên gọi là full đồ mạnh đã sau đó mình mới giết hai người đó được bởi vì anh dịch với anh siro là chơi gọi là pvp giỏi lắm không đánh lại đâu mình phải chừa mấy ống gì dạng cuối bạn hiểu không đó chừa cuối luôn rồi Bây giờ mình sẽ vào đây nè các bạn Sau đó mình sẽ lít vào trong cái cửa hàng nè Mình sẽ mua cho mình gọi là TNT các bạn Mua thật là nhiều TNT luôn Mình mang qua mình để qua vô, vô trong nhà Cái là nổ nhà liền đó Tiếp theo nữa là mình sẽ mua cho mình thêm gọi là giáp kim cương các bạn ơi Đúng rồi Mua cái giáp kim cương đi Rồi sẽ là mua thêm ngọc lục bảo nè Ồ oh, ok ok Ok để mình mình bật mic lên đã anh em ơi bật mic lên Alo anh Dịch ơi anh Dịch ơi anh nghe em nói không anh Dịch Nghe gì giờ này tôi giết từng vô nè Nghe hả nghe hả Ok rồi bây giờ là em sẽ gọi là cho anh với lại anh Rô sống cuối cùng á Tí nữa em sẽ qua em giết hai người Bây giờ em tiêu diệt những người khác trước đây <laughs> Anh sẽ không đánh lại em đâu Em là ma sói mà Mình sống nghe ghê không giết nó Giết nó hả Ở Timmy kìa Timmy hả ơi Timmy từng quên quấn mình mấy bạn ơi Timmy quấn mình ừ. à mày quấn tao hả mày có biết tao là ma sói không mà mày đòi quấn tao hả Timmy ở đâu rồi đâu rồi à chạy chạy nè chết beo luôn còn cái đó nữa kìa cái đòn mày để đập nhà đâu cay đó <laughs> nè chết queo luôn lụm hết em rồi luôn bạn ơi không cho mấy người đó lụm nữa ok ấy timmy qua nữa kìa ơ lại muốn quýnh lộn hả quýnh lộn không ê, ê, ê, trả thù không trả thù không à, tính ra nó kia nó trả thù trả thù xong nhảy xuống dưới luôn <laughs> này cho trả thù ok về về về về mình còn có miếng máu à bây giờ mình phải về mình nâng giáp nâng đồ lên các bạn ơi rồi xong mình té luôn mày ơi trời ơi chết tôi luôn rồi à, rồi xong chết queo trời ơi là trời té chết luôn bạn ơi hỏi xong rồi lụm lụm lại lụm lại lụm lại đồ lụm lại đồ 2000 years later rồi ok bạn ơi, mình đã gọi là lụm được hết đồ của mình rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gọi là qua bên nhà của mọi người và giết mọi người nha Trời ơi, tự nhiên không bị té chết Xui ơi là xui luôn á trời <laughs> Ok ok, không biết rằng là anh dịch với Siro đã nâng lên được à, kiếm kim cương với giáp kim cương cho ta Để mình hỏi thử coi, bật mic lên hỏi thử coi Alo, dịch đây Dịch Gì? Anh, anh, anh, anh có gọi là có kiếm kim cương, giáp kim cương chưa? Đang mải bắn nhau với Siro e chưa nâng À, hai ông lo đánh nhau hả? hai ông lo ông ông ông siro với ông dịch lo lo đánh nhau không không chịu đi lụm kim cương lụm đồ bạn ơi ok vậy là mình thắng chắc rồi bởi vì mình mình đã full giáp kim cương mà còn có kiếm kim cương enchant nữa quá mạnh luôn rồi ok ủa khoan mà tại sao sammy chết rồi ủa sammy ơi gì ủa sao bà chết rồi ông nghĩ ai với tôi trời ơi cay đánh tôi cái tôi tộm xuống kia luôn kìa cái gì <laughs> Kairon dám giết Sammy hả? Kairon quýnh Sammy bị rơi rơi rơi xuống hố luôn hả? Trời ơi, Kairon, Kairon này kỳ này là chết với tôi rồi. Kairon, Kairon đâu rồi? À, Kairon nè, ông dám giết bạn gái của tôi, ông gan lắm. Ông ông tim màu gì? Ông tim màu gì? Tim màu đen đúng không? Ok ok. Bạn ơi, mình giết bạn luôn nè. à, thách thức cái gì? Mình mình qua mình giết bạn luôn nè. Bạn nghĩ bạn là con con con sóc thì mình sợ bạn hả? Mình là cá heo nha, mình mạnh hơn bạn nhiều. À khoan, mình là ma sói mới đúng chứ. Mình là ma sói mà mình được búp giáp mà bạn Ok rồi qua nè qua nè Cái ron này kỳ này chết mình rồi Ôi nhưng mà con ma sói sao đi chậm quá ta Thôi đi nhanh hơn xíu dạ. À bắn tôi hả? Nè nè đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Quýnh hả? Ủa ma sói rồi. Quýnh hả? Chết đi. Bây giờ tôi sẽ hành hạ ông liên tục luôn đó, hành hạ liên tục luôn. Ok, đứng đâu? Chạy hả? À, chạy không? Chạy không? Dám giết Sammy hả? Đứng lại. Đứng lại. Em ở đây, em ở đây. À ông dám quýnh tôi hả? chạy đi chạy nè chạy nè này thì cho cái tội dám giết sammy của tôi ờ, ờ, ờ ra nữa kìa cay rồi cay rồi rồi tự tự tử luôn mày ơi <laughs> cái ron sợ mình giết cái ron tự tử luôn mày ơi ok nhưng mà không không mình không đập giường đâu mình để cái ron sống để mình hành hạ cái ron thôi đứng lại đừng đánh em đến đây đừng đánh em nữa té đi ok rồi thôi ghét rồi đập giường luôn bây giờ đập giường thiệt nữa bạn ơi không hành hạ nữa ok đập giường đập giường làm gì được chưa ra chưa ôi ra kìa giết tiếp giết tiếp chạy chạy chạy hả chạy hả chạy chạy nè chạy nè nghĩ sao quýnh lại được ma sói phong cận trời ơi tôi nói ông biết nha tôi biến thành ma sói tôi được bóp giáp kinh lắm luôn á ok à bây giờ khoan khoan khoan khoan khoan khoan gì gì để tôi tự chết để tôi tự chết hả không cho tự chết chính tay tôi phải giết ông chính tay tôi phải giết ông rồi xong té bạn ơi này thì cho cái tội dám giết Sammy của tôi hả à. Sammy ơi tôi trả thù được cho bà đó Yên tâm đi trời ơi Ờ tức quá mà Ok bây giờ còn lại Timmy với lại là anh Dịch và anh Siro nè Mình phải qua giết Timmy trước bạn ơi Giết Timmy xong rồi hãy giết Dịch với lại à, Siro nha Ok ok Chạy ở đây lụm vàng nè Đó sau đó mình sẽ mua cho mình à, mua gì vậy ta à, mua TNT đúng rồi mua TNT để đem qua nhà làm cho nổ nhà bạn ơi đó TNT nè ok rồi có được TNT rồi Right, bây giờ chúng ta sẽ qua bên nhà Timmy nha các bạn Nhà Timmy là kế bên đây luôn đúng không? Ok, ok ờ, Nhảy qua đây nè, rồi à, Không biết Timmy đi đâu rồi ta uhm, Timmy nãy mình thấy nó có giáp kim cương với kiếm kim cương là mình cũng thấy hơi sợ sợ rồi đó Để mình leo leo bên trên cái nóc nhà coi nhìn nó đâu rồi Ui, nó, nó, nó bên dưới, nó bên dưới, nó bên dưới Ok, mình sẽ chờ nó đi À, nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi Bây giờ mình sẽ nhảy xuống Đặt TNT, yeah TNT nè rồi giết Timmy luôn Timmy Timmy Timmy ê, ê, ê, ê, ê. Đứng lại Timmy ê, Chạy hả chạy, chạy nè Lắp nè giường giường đập giường đập giường đập giường Ủa giường rồi À đây đây Đập nè Rồi à, Không không không Dừng lại dừng lại Dừng lại Nó nghe nè Nó nghe gì tôi có cái này này cho ông nè ông làm đừng có giết tôi nha đừng nha, giết nha. hả nghĩ sao ừ, cho ừ. tôi đồ là kêu tôi đừng giết hả đâu cho gì đâu ở ờ, đây cho này cho này cho này quá trời luôn à, quá trời đó ui nhiều thế ui nhiều vậy heo ừ ừ ừ trời lụm nãy giờ á ơi mấy bạn ơi ơi mấy bạn ơi cho tôi hỏi này coi timmy nó có hát không vậy bạn timmy nó có hát hay không mà <laughs> nhiều vậy không không còn nữa nè còn nữa nè Đừng đừng giết tôi nha Còn nữa hả nhiều vậy Trời ơi Timmy nhiều emerald nhiều vàng sắt vậy Ok không sao đâu yên tâm đi Tôi là sói nhưng mà tôi cũng có trái tim mà đúng không Yên tâm nha Mặc dù tôi lượm à, vàng à. của bà nhưng mà tôi vẫn sẽ giết bà <laughs> Chết nè Chết nè Chết nè Trời ơi Này hối lộ hả Timmy đã bị chết bị đã, đã bị giết bởi phong cận tivi ờ ok rồi bây giờ sẽ đến với trận chiến thật sự nữa bạn ơi bây giờ sẽ tới lượt anh rô với là anh mít dịch nè ok ok để mình bật mít anh anh rô với anh dịch lên alo alo rồi dịch đây đây hai người đã sẵn sàng đối đối đầu với uh, gọi là ma sói phong cận tivi chưa sẵn sàng chưa ma sói em đã biến thành ma sói để em búp giáp bức sức mạnh lên rồi hai người không giết được em đâu <laughs> hai người đã sẵn sàng gọi là tấn công ở à, nhầm sẵn sàng gọi là chiến đấu với em chưa sẵn sàng chưa chưa chưa, chưa hả chưa chưa được bắt đầu xí à dịch à, dạ. rô rô chưa lên độ bạn ơi chưa lên độ thì tôi qua tôi giết ông luôn chứ ai ai kẹt ai kẹt ai kẹt nhảy xuống đây ờ. chưa lên đồ nè đồ, chưa lên đồ chưa lên đồ nè chưa lên đồ đứng lại đứng lại à ông rô ông la làng ông sợ bạn ơi ừ dạ, xem té xem té ok đập giường luôn chạy đi chạy thì tôi đập giường ông luôn ok nổ bùm bùm rồi cái giường đâu cái giường đâu cái giường đâu à đây giường đây rồi đã đập giường rô bây giờ tới lượt giường dịch nha quăng ngọc emerald bay qua nè à. bùm ấy da té trước mặt dịch luôn ờ, dịch dịch nè quýnh lan dịch quýnh lan quýnh lan quýnh lan quýnh lan quýnh lan quýnh lan dịch nè dịch nè rồi xong luôn ok thôi mình hết tiên tnt rồi không sao đâu đập đập đập bằng tay đập bằng tay đập nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên dịch ra dịch ra dịch dịch dịch ai đâu hết phong dịch nè em được búp giáp rồi không giết được em đâu ok phá giường solo rồi ờ. solo giết giết solo solo là coi chừng đó nha dịch chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đâu đứng lại solo là ừ. coi chừng đó <laughs> đứng lại đứng lại em sẽ không bao giờ giết được anh đâu em không bao giờ giết anh đâu bởi vì anh tự sát rồi ai rồi sao ông dịch ông tự sát nữa bạn ơi ờ vậy rồi cái gì ta ủa sao tự nhiên hôm nay mọi người gặp mình xong mọi người không dám quýnh mình mọi người nhảy xuống mọi người tự sát hết rồi các bạn ơi trời ơi trời sao mọi người nhát gan thế gặp ma sói mà chứ phải gặp gì đâu mà sợ vậy ờ đúng ha gặp gặp ma sói mày ai ai chẳng sợ quên mất <laughs> à không sao còn rô còn rô bây giờ mình sẽ qua mình giết rô nha các bạn ok ok trời ơi ổng ổng lắp cái đường vậy đâu mà dài thòn lòn vậy sao qua được đập ra mỗi tay luôn á ok rồi ông rô rồi à rô ngoài mít rô ngoài mít thấy rồi thấy rồi thấy rồi ăn táo vàng vô đã ăn ăn táo vàng vô ăn táo vàng vô à ông ông kìa ông kìa đuổi theo rô đứng lại y y cái gì trời ông rô ông rô à, ơi ờ mà khoan tính ra mấy bạn ơi mình là con ma sói đúng không thì anh rô cũng là sói mà đúng, đúng không ta ừ anh rô ơi chúng ta là anh em đó rô rô rồi rô rô rô yên tâm yên tâm em anh em anh em anh em em em em, em không giết anh đâu qua đây quay quay quay lại quay lại quay lại yên tâm đi bọn mình là anh em nhau mà anh là sói em cũng là sói cho nên em sẽ không giết anh đâu anh yên tâm nha nha nha chắc không chắc không yên tâm lại đây lại đây lại đây nè lại đây lại đây ừ, bị lừa rồi đứng lại đứng lại ông tự sát luôn các bạn ơi phải nồi tính ra là sao gặp mình là tự sát không vậy trời <laughs> ok không sao win ma sói phong cận đã win uh -huh. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã gọi là tiêu diệt xong các thành viên của Hero Team bằng cách là hóa trang thành ma sói rồi anh em ơi <laughs> Mấy bạn thấy ma sói phong cận có ghê không nào? Trời giết được hết tất cả các thành viên của Hero Team luôn Đó, chỉ cần gọi là sử dụng skin ma sói thì mình sẽ được búp thêm sức mạnh và búp thêm giáp mấy bạn ơi Không ai giết được mình đâu ờ, ờ, ờ. Ok bạn, thì mấy bạn có những màn cho nào tiếp theo thì các bạn đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết nha Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha <laughs> coi bộ hôm nay cho vui quá bạn ơi <laughs> ok còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha yêu anh em phải nói tạm biệt bye bye